À, đã quay trở lại với à, channel của mình thì à, hẹn gặp lại các bạn vào những ngày cuối năm mùa đông rất là lạnh thì mình xin chia sẻ với các bạn câu chuyện ngày hôm nay về cái vấn đề mà tham nhũng các quan chức tham nhũng các bạn thì như các bạn đã biết là hiện tại thì chiến dịch đốt lò bắt những cái quan chức tham nhũng vi phạm đang gặp gỗ khắp mấy năm nay rồi chứ không phải mới đây đâu thì tại sao bắt hoài các bạn mình thì mình hứa với các bạn luôn bắt hoài không bao giờ hết nha các bạn không bao giờ hết tại sao mình dám khẳng định một cái điều như vậy các bạn tại vì cái chiến dịch đốt lò các bạn ai cũng biết hết người dân người ta cũng biết và kể cả mấy thằng tham nhũng nó cũng biết luôn các bạn nhưng mà nó vẫn làm các bạn nó vẫn làm ví dụ như ừ mình thấy bắt ví dụ gì á hay mình thấy bắt cái vụ kia thì mình ở đây mình cũng đã sợ mình rút lui đi mình không làm nữa nhưng mà họ vẫn làm các bạn họ vẫn làm chừng nào bắt thì bắt bắt thì tính sao chứ họ không có phải là ừ tôi thấy thằng kia bị bắt quá trời tôi biết là công an bây giờ đang điều tra ai mà vi phạm thì sẽ bắt người đó nhưng họ vẫn làm ngơ họ vẫn tiếp tục cái con đường phạm tội của họ tiếp tục cái con đường mà sai phạm chừng nào tới đâu hay tới đó các bạn điều đó chứng tỏ là à, nó ăn sâu trong trong máu rồi các bạn có nghĩa là cái tư tưởng cái tư tưởng của họ là họ họ phải làm như vậy cho dù bắt thì bắt còn cho nên á, là bắt không có hết được trừ khi nào mà các bạn có thể làm sao mà đào tạo cái tư tưởng đào tạo cái đạo đức ngay từ ban đầu khi họ ngồi vô cái ghế đó họ ngồi vô cái vị trí đó là họ trong sạch luôn các bạn đó có nghĩa là phải huấn luyện tư tưởng uh, huấn luyện ờ, này nọ kia các bạn tại vì á, mình không thấy được cái sự huấn luyện đó các bạn nếu mà các bạn huấn luyện một người trong sạch ví dụ như là cái người đi tu đó, ờ, người ta đã huấn luyện tu Ờ, đã tốt nhất rồi đó thì khi vào chùa nó sẽ thành tốt luôn các bạn chứ không có mà còn ờ, bây giờ ờ, không có huấn luyện cái tư tưởng sai thì bắt sai thì bắt thì nó sẽ sai hoài các bạn nó sẽ sai hoài à, mà đâu mà làm mà mình phải làm tận cái cái cái cái, cái, cái tư tưởng trước để mà nó không có xảy ra sai phạm thì để đỡ phải bị bắt đỡ phải bắt đỡ phải đi gình người ta các bạn thì phải làm sao chính phủ phải có một cái phương pháp làm sao để mà à, đào tạo về cái hệ tư tưởng về cái đạo đức cho những cán bộ trong những cái bộ máy bất kể là bên các cái ngành phòng ban bộ ngành gì đó để khi mà họ nhận nhiệm vụ là họ sẽ trong sạch ngay cái tư tưởng ngay từ ban đầu luôn các bạn chứ ờ, mà không có làm cái công tác đó thì cứ đợi đã sai phạm bắt chắc chắn là bắt hoài bắt hoài bởi vì các bạn có nhìn thấy nhìn thấy đó bắt là rất là nhiều năm nay rồi mấy nhiệm kỳ rồi ông ờ, Nguyễn Phú Trọng cũng làm mấy nhiệm kỳ rồi chứ không phải là mới có một nhiệm kỳ cho nên là những cái người mà bị bắt sau này á họ cũng biết được những vụ án nhưng mà đang bắt trước đó chứ sao không các bạn nhưng họ vẫn làm các bạn họ vẫn làm chứ không phải họ không ngán gì chơi họ không ngán gì hết thì mình thấy là nó uh, tại sao lại như vậy ví dụ như mình thấy người ta bị bắt thì tất nhiên mình cũng phải sợ chứ sao mình không sợ luôn vì lo do cái tư tưởng ở trong con người đó, nó không có sợ cho nên là nó vẫn tiếp tục làm đó, thì để mà cái để mà nó không có xảy ra nữa thì phải huấn luyện ngay từ đầu huấn luyện tư tưởng đạo đức cách mạng ngay từ đầu ừ. ngoài cái việc mà cho học chuyên môn giỏi để làm cái vị trí đó ra thì phải huấn luyện được cái tư tưởng đạo đức ngay từ đầu chứ còn nếu không có huấn luyện đạo đức ngay từ đầu thì bắt hoài bắt hoài bắt mỗi tay là bắt mệt quá bắt mệt quá thì nghỉ thôi chứ không có thể nào mà hết được ừ. tại vì cái thằng ăn trộm hay một cái thằng ăn cướp các bạn nó thừa biết cái hành vi của nó là cái hành vi sai trái nếu mà nó bị bắt thì nó sẽ ở tù nhưng mà nó vẫn đi ăn cướp và vẫn đi ăn trộm các bạn thì mình làm sao để ngay từ đầu mình giáo dục nó ngay từ đầu là không được đi chứ còn mà mình không giáo dục ngay từ đầu mình đợi nó mình đợi nó đi rồi mình bắt rồi mình mới giáo dục thì nó trễ bà chiến trò chiều rồi các bạn trễ chiến trò chiều ví dụ như bây giờ các bạn để cái ông đó uh, tham nhũng uh, mấy ngàn tỷ đi bắt cái ông đó cho dù có lấy lại tiền thì cũng phải mất một khoảng thời gian rồi mất thời gian mất thời gian thì sao mất thời gian thì nó làm chậm tiến độ phát triển của nhà nước của đất nước các bạn giống dụ như thay vì bạn có, có có tiền mua xe ngay bây giờ bạn không có bạn, bạn bắt nó xong rồi đợi nó ối ra đủ thì bạn mấy năm sau bạn mới có bạn bạn mới lấy được cái tiền đó về để mua xe thì nó là chậm nó làm chậm cái đất nước mình nó, nó không phát triển nhanh được thì đó là cái ý kiến cá nhân của mình đó các bạn thì theo như các bạn thì các bạn có những cái giải pháp nào để làm cho nó cho cái cái cái bộ máy nó trong sạch hay là cái ý kiến gì để đóng góp à, xây dựng chứ còn à, bắt thì mình thấy là các bạn các bạn bắt thì các bạn vỗ tay các bạn hơi phái đó. nhưng mà các bạn phải tìm ra được cái nguyên nhân cái cái cái cái, cái biện pháp à, gốc của nó chứ còn bắt thì thôi chứ giờ bây giờ lên các bạn để cho nó thể xảy ra để các bạn quắt để các bạn lập công thì thôi cái đó thì thôi luôn các bạn giống như các bạn biết thằng đó ăn cướp các bạn không không biết thằng đó chuẩn bị ăn cướp mà các bạn không giáo dục nó để cho nó đừng ăn cướp và các bạn đợi nó bắt xong đợi ăn cướp xong các bạn bắt nó các bạn cái đầu các bạn lập công các bạn lấy công danh đó thì thôi làm gì mà làm cái gì các bạn làm gì nó đâu có hiệu quả gì các bạn làm là phải hiệu quả là phải hiệu quả ngay từ đầu là cái tư tưởng ngay từ đầu không được ăn cướp ăn trộm ví dụ vậy các bạn thấy không thì sắp tới cũng sẽ bắt nữa ví dụ như bây giờ sai phạm bên ờ, hiện tại là cái bên ờ, cục đăng kiểm xe đó các bạn cục đăng kiểm xe thì trước cái cục khi trước khi bị bắt thì chắc mấy ông cục đăng kiểm xe chứ ông cũng lên mạng ông đọc báo ông cũng biết được là ừ, chính chính quyền đang gáo ghiết bắt những sai phạm đó <coughs> từ Việt Á hay từ các <coughs> cách này cả kia tại sao còn lại tiếp tục làm chúng ta nghĩ đi nếu có tiền nhiều rồi mấy ông đó có tiền nhiều rồi chứ không phải là có tiền ít đâu nhưng một vài năm mấy ông cũng không có ảnh ảnh hưởng gì nhưng mà ông vẫn làm các bạn vẫn làm để bị bắt luôn và thấy đó là nó ăn sâu vô máu mà giống như chủ tịch hà nội á mấy ông xuống cái ông sau đương nhiên phải biết ông bị trước bắt để mà bị bắt rồi mới đưa ông lên mà ông biết thằng đó bị sai phạm rồi mà ông lên ông vẫn sai phạm tiếp vì có phải là có, nó họ không có coi luật pháp ra gì chừng nào bắt bắt ha chứ họ cũng chẳng quan tâm ừ. cho nên là để nhổ cỏ tận gốc là phải giáo dục tư tưởng cái tư tưởng mới là cái chính cái tư tưởng con người ví dụ như các người mà phải sống có tâm thì họ sẽ sống có tâm các bạn còn họ tư tưởng họ mà họ sống ác là có mà công an đứng kế bên họ cũng vẫn sống ác thôi chứ không phải là họ ngán gì đâu cho nên là giáo dục tư tưởng mấy rất mới là cái điểm chính thì đó là ý kiến à, cá nhân của mình à, còn à, ví dụ như có các bạn có những cái ý kiến khác hay là như thế nào các bạn có thể để lại comment phía bên dưới xin à, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn